Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hẻm Nguyễn Công Trứ phường 8, diện tích 48m2, diện tích sàn 85m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường xe máy cách đường chính 12m. Kết cấu một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, cách ngã năm Đại học 80m, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, khu dân cư đông đúc, giá 5 tỷ đồng. đất Trần Thái Tông phường 8, diện tích 170m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Nam, đường ô tô, cách trung tâm Đà Lạt 3 km, Hồ Xuân Hương 2 km, cách đường Nguyên Tử Lực 500m, giá 2,1 tỷ đồng. Đất mặt tiền Trịnh Hoài Đức phường 11, diện tích 1.100m2 có sẵn 250m2 xây dựng, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường nhựa ô tô 8m, cách trung tâm Đà Lạt 5 km, đối diện biệt thự đỏ và các khu nghỉ dưỡng cao cấp, giá 25,5 tỷ đồng. Biệt thự xã Lát Lạc Sương, diện tích 1.236m2, sổ riêng nông nghiệp, có giấy xây dựng tạm, hướng Đông Nam, đường ô tô. Kết cấu một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, sân vườn rộng, nội thất cao cấp. Gần chợ, trường học, ủy ban, trạm y tế, cây xăng, cách trung tâm Đà Lạt 20km, giá 15 tỷ đồng.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 八八八